Xin chào tất cả anh chị và các bạn. Cơ hội đầu tư chứng khoán sau 30 tháng 4 là gì? À, thì hôm nay Dũng sẽ chia sẻ à, cho quý vị và các bạn với góc nhìn về thị trường chứng khoán của chúng ta sau 30 tháng 4 như thế nào. À, còn rất nhiều các bạn có chia sẻ với tôi như sau là các bạn thấy rằng là việc mặt giai đoạn này họ nói rằng là chuẩn bị đầu tư vàng bởi vì vàng có thể tăng rất mạnh và chứng khoán sẽ là kết thúc chu kỳ à, tôi mới hỏi các bạn đó là đâu là nguyên nhân bạn phân tích uh, như vậy thì bạn có nói là bạn cảm nhận như vậy à, đầu tư chứng khoán mà chúng ta sử dụng và cảm nhận thì thực sự là rất nguy hiểm trong việc mà đưa ra những quyết định đầu tư của mình à, trong đầu tư thì chúng ta cần phải có những căn cứ để chúng ta biết rằng là thực tế thị trường đang ở đâu có những ngành nào có những phân khúc nào có những cổ phiếu nào chúng ta có thể đầu tư được có những nhóm nào chúng ta có thể bán ra nhưng qua bạn đã biết thì à, tôi đã chia sẻ với cái việc bạn đó là thị trường của chúng ta đang ở một cái giai đoạn chúng ta gọi là giai đoạn A trong quá trình tích lũy và trong giai đoạn A này thì chúng ta cũng thấy rằng là phần lớn các cổ phiếu sau khi mà giảm khá mạnh khi mà thị trường chung bị tác động của uh, dịch cúm Covid thì uh, chúng ta thấy rằng là nó giảm rất sâu và phần lớn các cổ phiếu cũng giảm rất mạnh theo cái xu hướng thị trường chung. Và trước khi giảm này thì chúng ta thấy là có những cái đợt hồi phục khá mạnh. Bản thân Việt Nam chúng ta cũng đã có những cái uh, chính sách cũng có những cái cách ly xã hội và mang đến cho chúng ta thấy là gần như là những cái tín hiệu tích cực trong thời gian vừa qua. À, tuy nhiên thì chúng ta thấy rõ ràng tín hiệu rất tích cực nhưng cổ phiếu thị trường chung của chúng ta vẫn chưa lên và có rất nhiều cổ phiếu thì tăng rất mạnh rồi có những cổ phiếu thì chưa tăng và chúng ta phản ứng như thế nào trong thời gian tới bởi vì chúng ta biết rằng là đây là một cái thời điểm mà rất nhiều báo cáo tài chính đưa ra rất nhiều doanh nghiệp cũng có uh, làm ăn thì có những doanh nghiệp cũng lãi rất lớn và có những doanh nghiệp cũng bị thua lỗ rất nặng vậy nếu chúng ta à, tập trung quá nhiều vào cái việc kết quả kinh doanh thì chúng ta thấy rằng trong dạng này gần như chúng ta không thể mua được cổ phiếu nào bởi phần lớn các cổ phiếu là không đạt kết quả kinh doanh phần lớn các cổ phiếu đều bị âm hoặc là có những kết quả kinh doanh không đạt công đợi nhưng sao có những cổ phiếu tăng mạnh thì chúng ta biết rằng trong sóng hồi thì ờ, trên thị trường nó có hai giai đoạn đầu tiên của sóng hồi đó là giai đoạn mà chúng ta gọi là nó tạo ra hai cái đáy nhỏ hay chúng ta gọi là bùng nổ theo đà giai đoạn thứ hai là nó giai đoạn hình thành cái mẫu hình tách tay cầm à xin lỗi xin lỗi ờ, mọi người đó là mô hình uh, vai đầu vai ngược vai đầu vai ngược nó giống như vai đầu vai xuôi nhưng nó có xu hướng ngược lại thế thì bây giờ chúng ta cần phải quan sát những cái chỉ số VN30 và uh, à, VN Index như nào thì VN30 nó uh, tổng hợp cho chúng ta thấy là phần lớn các cổ phiếu blue chip phần cổ phiếu mà có vốn hóa lớn tác động khá nhiều thị trường nó đang trong quá trình tích lũy à, chúng ta thấy là trên một cái nền khá tích cực và với biến động tôi gọi là biến động thu hẹp như này đây là những tín hiệu cực kỳ tích cực à, tuy nhiên thì tôi sẽ không mua ở bất cứ thời điểm trong cái chỉ tích lũy này trừ một vài cổ phiếu có sự xác nhận nếu mà tôi thấy là đánh giá nó phù hợp với mẫu hình của tôi một số các bạn thì uh, mua cổ phiếu theo cái cảm hứng do uh, sở thích hay mua một sản phẩm nào đó hoặc là do trên thị trường một ai đó nói quá nhiều cổ phiếu đó các bạn mua vào nhưng cái cách đầu tư của tôi thì tôi sẽ không làm như vậy tôi sẽ quan sát xem là ở trong cái đoạn này thì có bao nhiêu cổ phiếu đã tích lũy trong cái xu hướng vai đầu vai ngược này và những cổ phiếu nào nó không nằm trong cái vai đầu vai ngược này thì tôi sẽ không tham gia và các bạn cũng thấy là trên thị trường chung của chúng ta cũng tương tự như vậy việc mà thị trường chung của chúng ta đang tích lũy trên một cái nền trong thời gian khoảng 3-4 tuần nếu mà nhìn đây chúng ta thấy là có một cái thời gian cũng khá là dài khoảng 4 tuần đang quan trọng cái tỉnh tích lũy nhưng điều này cho chúng ta thấy là khối lượng đang thấp đi chứng tỏ là cái lượng cung bắt đầu bán ra đã ít đi rất nhiều nhưng tuy nhiên thì chúng ta vẫn cần phải có một sự xác nhận để tạo ra một xu hướng ngắn hạn và thông thường thì khi mà cổ phiếu hoặc là thị trường chung tích lũy như này thì xác suất đi lên trong một nhịp tới là nó rất cao tôi nói là rất cao không nhưng không phải là khi mà chúng ta thấy là cao chúng ta mua luôn bởi vì trong thống kê mà tôi thấy được là với những quá trình tích lũy này thì khả năng mà xác nhận trong cái nhịp sau 30 tháng 4 là khá là cao và chúng ta gọi là những cái phiên xác nhận để à, thị trường có một nhịp tăng nữa nhưng đây là cái mà à, những điều kiện mà tôi đưa ra thôi ạ tại vì trong cái à, đầu tư cổ phiếu thì à, đầu tiên tôi quan tâm đó là cổ phiếu đang trong ngắn hạn đầu tiên chúng ta quan tâm dài hạn xuống chung chung dài hạn thì chúng thấy là thị trường chung của chúng ta đang vẫn là xuống à, là xấu thực sự là xấu à, ngắn hạn thì chúng ta thấy là đang trong quá trình là trend ngắn hạn thôi ạ thì rõ ràng trong quá trình tích lũy này về ngắn hạn thì tôi chỉ mua gọi là lướt sóng trong ngắn hạn và tôi tập trung vào những cổ phiếu hình thành à, cái mẫu hình giống hệt những cái thị trường chung này tạo ra cái nền tảng tích lũy sau quá trình rũ bỏ để rũ bỏ khối lượng lớn thì cái sự mà test lại khối lượng nhỏ đi rất là nhiều lần nó cho chúng ta cái độ tích cực độ an toàn rất cao trừ khi khi mà cổ phiếu xác nhận như này thì các bạn mua vào nên bạn mua thì bạn đừng có hỏi tôi là cổ phiếu có mua đấy không bởi vì thực ra hỏi những câu hỏi như vậy thực sự rất khó trả lời bởi vì tôi không thể biết là cổ phiếu có lên hay không nếu như không có sự xác nhận hay thị trường chung nó không xác nhận bứt phá đi lên trên cái đề này thì tôi sẽ thấy rằng là khả năng mà thị trường uh, tăng ngắn hạn sẽ là rất là thấp tuy nhiên thì những tín hiệu này cho chúng tôi thấy là rõ ràng là thị trường chung đang tích cực ở ờ, trong một xu ngắn hạn nên bạn thấy là bạn cần phải theo dõi sát diễn biến và trong phiên thứ hai tuần tới các bạn sẽ thấy rằng là đây là những cổ phiếu mà chúng ta thấy sau khi rũ bỏ khối lượng lớn này chúng ta thấy khối lượng lớn có những đợt rũ bỏ như thế thì cái quá trình hồi phục này chúng ta thấy là cần phải có những cái phiên khối lượng rất lớn để vượt qua cái đỉnh này tại vì cái đỉnh này là cái đỉnh có chúng là vùng kháng cự nếu mà bị gãy mà vượt qua đỉnh kháng cự khối lượng lớn thì khả năng chúng ta vẫn còn sóng tiếp còn nếu mà vượt qua cái đỉnh này khối lượng thấp thì các bạn sẽ thấy là các bạn sẽ gặp một cái biến cố là cổ phiếu có thể tăng một hai phiên sau đó thì T4 các bạn cũng uh, có lợi nhuận đây là cách thức mà tôi đã nghiên cứu rất là nhiều năm và tôi thấy là cái khối lượng nó để quyết định đến khả năng đầu tư thành công của chúng ta hay không và bạn cũng thấy rằng là trong rất nhiều cổ phiếu thì chúng ta cũng thấy rằng là nếu mà cổ phiếu nó tập trung quá nhiều khối lượng thì khả năng tăng mạnh sẽ là chúng ta thấy là rất khó để tăng mạnh và đặc biệt là những cái sự xác nhận này chúng ta phải cần phải nó có những cái đợt vượt khối lượng ở điểm cao nhất này à, tôi đã có một cái chia sẻ về phần đáy thì các bạn thấy là khi mà đáy khối lượng càng thấp đúng không khối lượng càng thấp thì cái khả năng xác nhận khi mà đi lên nó càng cao hoặc ngược lại là ở đỉnh khối lượng nó vượt qua cái đỉnh ở phía trên này càng lớn thì khả năng tăng khá mạnh nên với chúng ta thì chúng ta cần quan tâm đến khối lượng chứ không phải quan tâm đến gì ạ cổ phiếu có tin đồn hay không hoặc là cổ phiếu nó đang nằm ở đâu vậy khối lượng này thì các bạn cần phải xem là nó đang nằm trong quá trình tích lũy hay là nằm trong quá trình phân phối hay là nó đang nằm ở giai đoạn nào trong cái một cổ phiếu thì ở đây chúng ta thấy là cái khối lượng nó đang đoạn đầu nó đang tập trung khá lớn nên cổ phiếu rất khó ở lên nhưng sau quá trình hồi phục thì khối lượng cũng đã giảm đi và sự biến động nó cũng đã có quá trình thu hẹp nên để đảm bảo một quá trình tăng mạnh thì các bạn cần phải có sự xác nhận với cái việc mà thị trường chung của chúng ta đang tạo ra một cái vai giống hệt tất cả những cái cổ phiếu mà chúng ta quan sát đây thì chúng ta thấy là ở ờ, những cái cổ phiếu nào tăng mạnh đầu tiên thì các bạn có thể mua vào chẳng hạn như hôm vừa rồi thì các bạn cũng thấy là những cổ phiếu mà tôi đã chia sẻ như cổ phiếu HAG thì các bạn thấy là nó là một cổ phiếu mà tôi thấy là khối lượng nó đã tăng cạn kiệt khi mà thị trường chung giảm thì tôi đã có một cái bài ở vùng này tôi đã nói các bạn là cổ phiếu mà thì chúng chung giảm mạnh nó không giảm thì đó là những tín hiệu rất là tích cực và bạn có thể là mua khi mà khối lượng nó cạn kiệt xác nhận như này đây là cái điểm mua có độ an toàn rất cao bởi vì cái vùng này là vùng hỗ trợ cho cái việc mà các bạn đầu tư tuy nhiên những cổ phiếu này các bạn biết rằng đang cổ phiếu gọi là mốc cống những cổ phiếu mà thực sự là chất lượng nó không được tốt lắm nên khi mà tôi chia sẻ thì tôi cũng nói các bạn nó là những cái mẫu cổ phiếu này tôi không mua nhưng tôi sẽ nói cho các bạn đó là các hệ thống kỹ thuật của những cổ phiếu này nó vận động ra sao ở chúng ta có nhiều cổ phiếu khác như là cổ phiếu S đây là cổ phiếu ngân hàng cũng một trong những cổ phiếu mà cũng rất nhiều người quan tâm à, thực tế thì chúng ta thấy là à, nước ngoài người ta cũng sẽ mua cổ phiếu này với giá là cao hơn cái vị thế này rất nhiều tuy nhiên thì cái việc mà họ mua đó là chuyện họ bởi vì cái cổ phiếu này nó bán ra một cái tỷ lệ nhất định là thôi nên cái việc mà nhà đầu tư nước ngoài thì thường họ bao giờ họ mua xong cổ phiếu thì họ cũng sẽ uh, có những cái chính sách khác giả sử như là họ mua một cổ phiếu nào đó thì với một cái tỷ lệ mà họ nắm giữ thì họ có những yêu sách như là họ phải bán sản phẩm cho uh, ngân hàng hoặc là có những điều gì đó thì các bạn uh, có lẽ các bạn cũng không cần quan tâm quá nhiều nên trong trường hợp có thể họ sẽ mua với cái giá là uh, cao rất nhiều và bạn biết rằng là trong quá trình mà cổ phiếu tăng đấy, ạ đây là những dấu yếu dấu ấn tăng những cái dấu ấn tăng này khi mà khối lượng chúng ta nhìn này khối lượng lớn thì cái, những cái đợt tăng này sẽ là rất cao nhưng chúng ta là nền những cái quá trình tích lũy ngắn những cái quá trình tăng như này nó mang tính nhất là rất nguy hiểm thì cái việc mà cổ phiếu mà tăng như này sau đó gãy giảm như này thì đây là một những tín hiệu là khá xấu các bạn nhớ nhá khi tín hiệu cái khá xấu thì nó có hai cái kịch bản xảy ra thường thì nếu cổ phiếu bị gãy nó sẽ giảm rất sâu nhưng bạn cũng đã thấy là cái việc cổ phiếu này sau khi gãy kênh giảm thì tạo ra một cái cái gì ạ cái nền tích lũy khá đẹp và đây là một trong những tín hiệu mà tôi cũng muốn chia sẻ các bạn một cái cổ phiếu ngày xưa tôi cũng đã mua đó là cổ phiếu Zimanet cách đây một thời gian đó là nó cũng tạo ra một cái nền tương tự như vậy sau đó thì nó tăng đây chẳng hạn đi lên bao nhiêu sau đó giảm và nó tích lũy và nó tăng như thế này các bạn mua thì bạn thấy là những cái mẫu hình vai đây là vai bên trái và vai bên phải nó sẽ uh, có một cái quá trình tích lũy để thu hút cái nguồn cung ở đây và cũng như là những ai bắt đáy ở đây trước khi tăng và những đợt tăng này các bạn biết rằng nó chỉ tăng một thời gian rất là ngắn khoảng độ 20 đến 25% đó là cao nên chính vì vậy những cổ phiếu blue chip thì các bạn cũng không có cơ hội để mua nhiều đâu ạ không có cơ hội để nắm giữ nhiều bởi vì 15 20% là khá là cao rồi à, cổ phiếu BIDB ừ, thì cũng tương tự như vậy chúng ta sẽ thấy là chúng ta tổng kết tất cả những cổ phiếu chúng ta thấy là phần lớn các cổ phiếu mà ngân hàng nó đều có những cái vai rất ngắn như này và khả năng những cổ phiếu ngân hàng giảm sâu như thế nữa thì uh, với những quá trình test một khối lượng thấp như này thì xác suất để giảm sâu là thấp uh, nếu như ai học về VSA thì các bạn thấy là trong quá trình mà giảm sâu đây những cái quá trình SOS 6 hồi phục nếu cái này nếu cái vùng quất test lại này nó ở mức thấp khối lượng thấp thì cái khả năng xác nhận là cái khả năng bứt phá đi lên có độ tin cậy rất cao nhưng chúng ta tuyệt đối chúng ta sẽ không mua trước bởi vì chúng ta mua trước ở đây thì có những trường hợp các bạn thấy là cổ phiếu sẽ lao dốc như này và một số các anh chị em không hiểu rõ về phương pháp không hiểu rõ về cách làm thì các anh chị em lại tiếp tục có những cái sai mắc sai lầm và Tô Dũng sẽ không chịu trách nhiệm với cái cách mà các bạn không hiểu phương pháp đây là cách mà Dũng muốn nói các bạn đó là các bạn muốn biết các bạn phải hiểu các bạn phải nạp năng lượng các bạn tích lũy các bạn phải có những cái phương pháp phù hợp với tính cách con người của bạn chứ thay vì các bạn cứ đi uh, uh, nghe ai đó và phím cho bạn cổ phiếu thì điều đó sẽ không thành công đúng không ạ và một loạt các cổ phiếu các bạn sẽ thấy là nó đều có những cái tín hiệu giống nhau nên trong thời gian tới trong đặc biệt là sau 30 tháng 4 những cổ phiếu nào có sự xác nhận và bứt phá với cái phiên bứt phá khối lượng lớn ở cái vùng này thì các bạn có thể tham gia trong cái nhóm ngân hàng và một vài cổ phiếu tôi chia sẻ còn nếu mà nó không tham xác nhận thì các bạn hãy đứng ngoài quan sát cho tôi bởi vì những cái mẫu hình này thực sự là uh, với các nhà đầu tư các bạn biết rằng là uh, rất ít người có thể hiểu được nó bởi vì đây những cái mẫu hình tôi chia sẻ Ờ, khá kỹ đặc biệt là những năm trước đó thì có rất nhiều những cổ phiếu thành công và trong đoạn này các bạn cũng thấy là có rất nhiều cổ phiếu cũng đã mang lại những lợi nhuận khủng khiếp luôn ạ nên chính vì vậy thì việc mà chúng ta hiểu về nó thì khi mà chúng ta mua thì chúng ta thấy là chúng ta không mất thời gian để đợi chờ và chúng ta thấy rằng cái khả năng thành công rất cao ở ờ, trong buổi này thì tôi sẽ phân tích quá nhiều và khá nhiều cổ phiếu nên tôi không thể phân tích sâu được nhưng các bạn biết rằng đây là những nhóm cổ phiếu các bạn lưu ý còn những nhóm cổ phiếu mà nó đã tạo ra một quá trình đi tăng khá là dài khoảng hơn 20% với cái nền ở uh, cản ở trên khá gần thì các bạn nên hạn chế những cổ phiếu này bởi vì những cổ phiếu này có thể dư địa nó không còn nhiều và thường nó sẽ uh, ờ, khi bạn mua nó không đủ tệ và cổ phiếu FPT cũng tương tự như vậy phía trên nó là những khoảng trống nó là những cái vùng mà khối lượng rất lớn khi mà gây kênh nên dù là bạn có mua thì cái khả năng để các bạn đạt T tức là T cộng T4 thì các bạn cũng thấy là những cái cổ phiếu này rất là thấp có một số các bạn thì bảo các bạn mua thì thực tế tôi nói các bạn đó là khi một cổ phiếu mà tăng từ trên 60 về vào 40 tự giảm rất sâu này trên 50 phần trăm đúng không ạ trên 50 phần trăm như này là một cái cổ phiếu là tương đối yếu tôi nói là các độ yếu nên để cổ phiếu là có lên được có lẽ là nó cần rất nhiều thời gian tích lũy trước khi mà có thể đi xa hơn SHG tương tự như vậy những cái cổ phiếu mà tăng tốc lao dốc hình chữ V như này thường thì nó là do một quá trình mà giảm quá bán quá bán và sau khi tăng tốc nó thành chữ V này thực sự xác suất để đi, đi lên nữa là khá là thấp nên chính vì vậy dù là ờ, thông tin có tích cực chăng nữa thì các bạn nên dẹp ra những cổ phiếu này Dabaco cũng tương tự như vậy và tất cả những cổ phiếu này khi bạn đầu tư thì các bạn cần phải hiểu rõ rằng là việc thị trường chung của chúng ta nó có hai cái giai đoạn ở trong quá trình gọi là tạo đáy chúng ta gọi là tạo đáy trong một cái sóng hồi đó đó là những cái mô hình gọi là mô hình hai đáy ngắn hạn và khi xác nhận bằng cái phiên bùng nổ theo đà thứ hai là mô hình mà ở đây có thể là vai đầu vai hoặc vai đầu vai ngược ở những ai mà các bạn hiểu rõ này thì các bạn biết rằng là khi các bạn sử dụng các đường trung bình động hay sử dụng bất cứ một cái hệ thống đầu tư nào mà các bạn thiếu đi hiểu rõ về mô hình bởi vì các mô hình nó sẽ cho chúng ta biết là à, big boy họ đang nắm giữ hay là họ đang phân phối họ đang làm điều gì chẳng hạn tôi sẽ lấy một cho vị quý vị một các bạn đó là một cổ phiếu đó là cổ phiếu PCF à, ờ, cổ phiếu này là một trong những cổ phiếu đáng nhẽ tôi cũng không muốn chia sẻ với các bạn Tuy nhiên để cho các bạn thấy hiểu rõ được à, vì sao những cổ phiếu này nó lại là những cổ phiếu mà nó tạo ra cái tín hiệu tích cực. Thứ nhất là một quá trình rũ bỏ giảm rất sâu với thị trường chung. Các à, bạn biết rằng trong quá trình đi lên thì chúng ta thấy là cổ phiếu này cũng tăng từ bao nhiêu? Từ 60 lên đến bao nhiêu? Lên đến 110. Tức là chúng ta thấy là một con số khủng khiếp luôn đúng không ạ? Một con số tăng rất là nhanh nhưng sau thời gian rất ngắn cổ phiếu lại giảm rất mạnh. Thì nó chứng tỏ là những cổ phiếu này nó mang tính chất đầu cơ rất là cao khi mà cổ phiếu mang tính chất đầu cơ rất cao thì chúng ta chỉ đầu tư mang tính chất đầu cơ chứ không phải là đầu tư dài hạn một số anh chị em thì mua ở những giai đoạn trước thì chúng ta thấy là cổ phiếu này cứ thế là tăng tăng như vũ bão bởi vì lúc đấy lúc đó nó nằm trong một cái giai đoạn chu kỳ tăng trưởng các bạn ạ đây là nó nằm trong chu kỳ tăng trưởng các đường trung bình động nằm phía trên các mẫu hình đó đã tạo ra trong quá trình tích lũy còn ở đây nó là đang trong quá trình gọi là quá trình giảm và nó là những sóng hồi nên việc mà bạn mua thì các bạn cũng phải tuân theo những sóng hồi để các bạn mua chẳng hạn khi các bạn mua với những khối lượng lớn như này đó là những tín hiệu rất tích cực cho một cái dòng tiền mới tham gia vào và đặc biệt là tôi thấy là một phiên khối lượng lớn lớn rất là lớn đấy đây là khối lượng rất lớn mà nó hấp thụ toàn bộ những nhà đầu tư nhỏ lẻ ở vùng này vì họ đã bị kẹt và quá lâu bởi vì cổ phiếu này tăng từ 65 về 50 hoặc là dưới 50 chúng ta thấy là nó giảm thực sự là với sàn Hà Nội nó giảm rất là sâu như này thì các bạn biết rằng khả năng cổ phiếu này sẽ sẽ là những cổ phiếu là rất là là xấu khi mà rời thất như này tuy nhiên thì cái tín hiệu này cho chúng ta thấy là đã có một dòng tiền lớn tham gia vào sau khi dòng tiền lớn tham gia vào thì nó cũng đã có quá trình mà điều chỉnh test cung và thị trường chúng ta thấy là quá trình test cung như này thì chúng ta cần phải đợi chờ một một cái phiên như này nữa đó là một cái phiên bứt phá những cái phiên bứt phá này các bạn phải nhớ là việc mà khối lượng nó phải nằm trên cái mức cao nhất ở đây đây khối lượng làm trên mức cao nhất ở đây thì việc xác nhận như lên bạn sẽ độ an toàn cao hơn đó là cách thức mà bạn cần phải mua bởi vì thực ra cổ phiếu nó cái vùng này này sau khi nó rũ bỏ gặp cái vùng kháng cự ở đây thì nó đã rũ tất cả những nhà đầu tư bị ở đây gần như kẹt đây họ đã bán ra rồi và việc mà khối lượng nó đang thấp ở đây và có sự tín hiệu hồi ở đây thì khi xác nhận nó sẽ tăng rất mạnh nên các bạn cần lưu ý cho việc xác nhận khi mà cổ phiếu hồi ở đây các bạn hiểu không ạ bởi vì ở đây có những cái nguồn cung treo lửng ở dưới và phía trên này cũng là những nguồn cung nhưng sau khi mà tăng mạnh thì cũng đã có một số lượng tham gia vào sau đó bị rút bỏ thì chúng ta đợi quá trình xác nhận với những tín hiệu RSI e chúng ta, chúng ta cũng thấy rằng đây chẳng hạn đây là những cái đáy mà đáy sau cũng là ngang tương đương thì rõ ràng là nó đang có tính chất là phân kỳ gì ạ phân kỳ dương rõ ràng phân kỳ dương với những tín hiệu này cũng đang là khá tích cực nên chúng ta thấy là đây là cổ phiếu đã nếu chúng ta thấy rằng là trong phiên thứ hai có sự xác nhận thì chúng ta có thể mua những cổ phiếu này một cách an toàn tôi đang nói một cách an toàn thực ra tôi nói là không tôi không bao giờ phím Ờ, anh chị các bạn nhưng tôi đang đưa ra là cách lựa chọn các điểm mua khi các mẫu hình để các bạn thấy là việc mà các bạn mua khi các mô hình nhưng tuy nhiên thì có những cái uh, mẫu hình nó vẫn bị bị gọi là chúng ta gọi là bị phễu bị, bị thì nó có thể chúng ta cắt lót ở trong những cái quá trình những mô hình như thế khoảng độ 6 đến 8 phần trăm thì với những cái cổ phiếu như này các bạn cắt lót rất thoải mái kể T4 cổ phiếu có về thị trường chung có xấu mới thì các bạn cũng thấy là cực kỳ an tâm khi mua theo xuống thị trường tăng như thế này và đây là những cái mà tôi muốn chia sẻ để các bạn biết rằng trong khi mà uh, ờ, 30 tháng 4 chúng ta cũng đã sắp kết thúc rồi khi mà chúng ta bước vào thị trường thì chúng ta cần phải lựa chọn những các cổ phiếu những cái cổ phiếu ngân hàng những cổ phiếu mà có nền tảng như này thì các bạn sẽ thấy rằng là uh, các bạn sẽ đợi cơ hội để các bạn mua vào đấy là cách đức như vậy uh, ờ, còn những cổ phiếu mà chúng ta thấy nó đang ở vùng kháng cự rất gần rồi thì chúng ta không có cơ hội nữa chúng ta sẽ dẹp ra hoặc là khi nó vượt đỉnh đấy, và khối lượng nó quá thấp thì chúng ta thấy là không có độ an toàn nên việc mà chúng ta nhìn về khối lượng này nó sẽ cho chúng ta biết rằng là cổ phiếu nó như nào và tối mai tôi Dũng sẽ làm một cái video nói về cái khối lượng khi vượt đỉnh như nào để các bạn thấy rằng là tầm quan trọng của khối lượng khi vượt đỉnh và một lần nữa thì Dũng muốn nói các bạn đó là trong quá trình mà các bạn phân tích đánh giá cái xu hướng đáy của thị trường thì các bạn phân ra hai loại những cổ phiếu mà chạy đã tăng rất mạnh như là SSI hoặc là FPT hoặc HSG nó đã tại chạy đến ờ, vùng kháng cự rất mạnh rồi thì cơ hội những cổ phiếu này gần như không có Dabaco cũng tương tự như vậy còn những cổ phiếu mà nó đang tích lũy ở vùng dưới uh, như là PNG uh, ờ, CTG ACB thì đấy là những cổ phiếu mà chúng ta có thể lưu ý trong cái phiên sắp tới đặc biệt là các bạn thấy là những cổ phiếu là tăng mạnh đầu tiên chúng ta chỉ đầu tư vào những cổ phiếu tăng mạnh đầu tiên những con sư tử đực con dẫn đầu thì bao giờ nó là con và rất là khỏe và thường là những con có thể là điều khiển được tất cả những con sau đi theo và nếu mà chúng ta mua vào những con bét bảng những con yếu những con non những con sắp chết con già nua đấy các bạn sẽ trở thành những nạn nhân của việc đầu tư và tôi biết rằng là một số các nhà đầu tư thì trong quá trình đầu tư chúng ta biết rằng là đa phần là chúng ta muốn làm nạn nhân chỉ đầu tư những cổ phiếu đang lao dốc những cổ phiếu penny những cổ phiếu mà gần như nó chẳng có giá trị trên trường mà chúng ta cứ lao đồng vào mua sau đó một thời gian thì tài khoản chúng ta teo tóp và chúng ta lại đổ lỗi cho nọ kia khi mà chúng ta đầu tư giá trị chúng ta phải hiểu rõ là đầu tư giá trị chúng ta có được thâu tóm doanh nghiệp không chúng ta có cơ cấu doanh nghiệp đó như nào thì đó là những cái gì mà chúng ta cần phải nắm rõ được trong việc hình thành cái hệ thống đầu tư mình và còn rất nhiều chủ đề khác tôi sẽ chia sẻ với quý vị các bạn trong thời gian tới một lần nữa thì uh, uh, xin cảm ơn tất cả các anh các chị các bạn đã lắng nghe theo dõi chia sẻ của Dũng trong cái buổi uh, livestream tối nay À, nếu các bạn thấy thực sự hay thì hãy đăng ký kênh của Dũng đó là Quang Dũng DVD ở phần bên dưới và chia sẻ cho nhiều người khác được biết để khi mà Dũng phát những cái chương trình tiếp theo Ờ, các bạn sẽ là người đầu tiên để lắng nghe chia sẻ của Dũng và xin cảm ơn quý vị và các bạn